Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 20 tháng 2 năm 2021, từ ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Tý cực kỳ dồi dào, đặc biệt người đang đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên do tiền bạc dư dôi nên con giáp này khó kiểm soát được. Dù vốn là người khá tiết kiệm, do đó bản mệnh cần quản lý tài chính chặt chẽ, tích lũy và mua sắm những thứ thực sự cần thiết mà thôi. Đường tình duyên khởi sắc rõ ràng, nếu đã có người thầm thương trộm nhớ thì con giáp này hãy tỏ tình với người đó đi nhé. Người tuổi Tý có thể lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò lãng mạn với nửa kia của mình ở một quán cà phê yên tĩnh hoặc nơi đặc biệt nào đó, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất. Thậm chí có một vài cặp đôi đã bàn tính tới chuyện kết hôn, trong khi đó người độc thân có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người tâm đầu ý hợp với mình. Tình cảm có thể không đến quá nhanh nhưng đủ để con giáp này cảm thấy an tâm, bản mệnh hài lòng với hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Tuổi sửu trải qua những tháng ngày uh, cô đơn, buồn tẻ, nếu con giáp này cứ thương mình thì sẽ khó hòa nhập với mọi người. Những bất đồng giữa cặp đôi nảy sinh, ai cũng muốn đối phương làm theo ý mình, đôi bên không ai chịu nhường nhịn nên tranh cãi diễn ra là chuyện đương nhiên. Cũng may trong ngày không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên khi làm việc thì con giáp này đừng chần chừ, kéo đánh mất cơ hội, thay vì cứ đắn đo suy nghĩ. Người tuổi sửu hãy hành động thật một cách quyết đoán, cứ tự tin vào chính mình và làm theo lý trí mách bảo.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 Tuổi dần khá tự tin trong khi làm việc cũng như đưa ra các quyết định trong ngày. Nhìn chung vận trình công danh sự nghiệp không có chuyện gì lớn xảy ra, mọi thứ duy trì ổn định, con giáp này có đủ thời gian để tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn động trước đây. Quý nhân lục hợp chỉ lối dẫn đường nên vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ, bản mệnh tinh tế cảm nhận được những biến đổi trong tình yêu để có thể nắm bắt được kịp thời. Giữa người tuổi dần và nửa kia giờ không chỉ là người yêu mà còn là bạn tâm giao, chẳng chuyện gì là không thể nói với nhau.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 Tuổi mão sẽ bị người nào đó gây khó dễ, nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng nổi nóng hay to tiếng, vì có thể sẽ khiến con giáp này tiếp tục bị bôi xấu, hạ bệ hình ảnh. Vì thế bản mệnh càng phải giữ lời ăn tiếng nói, cũng như cách hành xử của mình. Con giáp này có vẻ sẽ đạt được những bước tiến khá bất ngờ cho chuyện tình cảm. Người tuổi mão dễ dàng rơi vào lưới tình khi mà chính bản thân cũng không thể ngờ được rằng mình có thể trúng ngay tiếng sét ái tình. Người ấy dù mới gặp, nhưng đã cho bản mệnh cảm giác thân thuộc như đã quen biết lâu ngày.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 Vợ trình tình cảm của tuổi thìn không được hài hòa cho lắm, có giáp này có thể mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia của mình. Bất kể mối quan hệ nào dù thân thiết, gần gũi đến mấy thì cũng khó tránh khỏi những lúc bất hòa, nên bạn mệnh đừng suy nghĩ quá nhiều mà càng thêm căng thẳng nhé các cặp đôi bỗng dưng lại tỏ ra hơn dỗi và đa nghi hơn, ai chẳng có quá khứ và một vài mối tình trước khi gặp được nửa kia đích thực. Việc ghen tuông với người cũ quả thực rất thiếu khôn ngoan, thay vào đó người tuổi thìn nên học cách chấp nhận và coi như đó là một phần cuộc đời của người ấy kiếp tài nhập cục, con giáp này đang mù mờ trong cách quản lý tài chính của mình. Bản mệnh có thể vung tay tiêu hết một số tiền lớn mà chẳng hề suy nghĩ gì. Cũng chính bởi thói quen chi tiêu bạt mạng này mà những chú rồng dễ lâm vào cảnh túng thiếu, vay mượn nợ nần đó. Hãy lên kế hoạch tiết kiệm cho mình, kiếm tiền có lúc nào là dễ dàng đâu cơ chứ. Giờ tốt cho ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi tỵ đón nhận nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Con giáp này hãy dành thời gian để thể hiện sự quan tâm đến người thân cho gia đình của mình, đặc biệt là nửa kia, người đã luôn đồng hành cùng bản mệnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ngày tỵ hợi tương dung nên con giáp này có thể vướng phải những lời đồn đoán thị phi không đáng có. Bản mệnh cảm thấy bất an không biết nên làm gì cho đúng cả. Càng giải thích thì mọi người càng hiểu lầm và suy diễn theo hướng khác. Vì vậy hãy cố chịu đựng một chút rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi.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 Vợ trình công danh sự nghiệp của người tuổi ngọ có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Con giáp này cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí bản mệnh còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn song cây càng to thì gió càng lớn, lúc tuổi ngọ thành công sẽ có những người nhóm ngó ghen tị lần lượt kéo tới, cần hết sức thận trọng. Con giáp này càng phải khiêm tốn chừng mực và chăm chỉ hơn, không được nóng vội ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ càng.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 tuổi mùi có thể gặp phải những chuyện rắc rối thị phi không đáng có trong ngày hôm nay. Con giáp này cần phải bình tĩnh để lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định, nhất là trong công việc. Cố chấp có thể khiến bạn mắc phải nhiều sai lầm chí mạng. Nhờ cục diện mùi hợi tam hợp, con giáp này hãy cân nhắc để đi tới bước tiếp theo. Đừng để cho thời gian cứ mãi trôi mà đôi bên chẳng xác định được tương lai cho mình. Nếu có ý định gây dựng hạnh phúc bền lâu, bạn và người ấy có thể lên kế hoạch tìm thời điểm thích hợp để nên duyên đôi lứa, chứ nên để cho thời gian làm tình cảm phai mờ đường tài lộc kém vượng, con giáp này tỏ ra cứng đầu, cố chấp không chịu thay đổi dù rõ ràng là sai lầm đã hiện ra rất rõ. Tiền bạc không thể đùa được đâu,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 Người tuổi thân dễ xuống sức mệt mỏi, cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Nếu con giáp này không có việc gì quá gấp gáp, hãy ưu tiên nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều hay là căng thẳng, có thể làm việc vào buổi sáng, còn buổi chiều hãy thả lỏng, thư giãn. May là bản mệnh sẽ nhận được tin vui cho chuyện tình cảm và quan hệ xã giao. Có thể là con giáp này sẽ gặp được những người chung trì hướng, xây dựng được mối quan hệ thân tình. Ngoài ra tuổi thân còn kết nối tình cảm được với những người xung quanh, tăng thêm sự gắn bó thân thiết.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 Thực thần ghé thăm và tạo ra rất nhiều cơ hội cho tuổi dậu có thể kiếm được bộn tiền từ chuyện làm ăn buôn bán. Con giáp này có sự nhanh nhạy hiếm có khi mà ngày hôm nay dù chưa có dấu hiệu gì rõ rệt nhưng bạn đã nhìn xa trông rộng mà thấy được thời cơ để kiếm tiền về tay nhanh chóng. Về phương diện tình cảm, bạn mệnh cũng gặp nhiều đối tượng có thể cân nhắc tính chuyện lâu dài. Mới đầu chỉ dừng lại ở mức quen biết, muốn tiến xa hơn thì cần thời gian tìm hiểu kỹ càng. Con giáp này không nên nóng vội, vồ vập quá, khiến cho mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, nhanh chóng lụi tàn tình hình sức khỏe có phần xa sút vì ngũ hành tiêu hao nên thân thể kém lại thêm sức đề kháng không tốt nên người tuổi dậu dễ bị bệnh. Vì vậy, khi ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn, cần giữ ấm cơ thể, phòng chống các bệnh về đường hô hấp trong thời điểm dịch bệnh này. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Tị, Sửu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi tuất được dẫn đường chỉ lối nên biết cách thể hiện khả năng của mình, tỏa sáng tại nơi làm việc. Con giáp này sẽ sớm được cân nhắc lên vị trí cao hơn hoặc điều chuyển sang bộ phận có nhiều tiềm năng hơn, mở rộng không gian phát triển cho bản mệnh. Tuy nhiên, cũng vì được cấp trên ưu ái nên vô tình, con giáp này đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ ganh ghét đố kỵ. Bản mệnh cần thận trọng, làm việc chăm chỉ tỉ mỉ thì tiểu nhân mới không có cơ hội làm lung lay vị trí của tuổi tuất hay ảnh hưởng tới uy tín của người giúp đỡ mình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 Người tuổi hợi không làm chủ được cảm xúc của mình, có giáp này cảm thấy buồn bã, bất an và có phần không tin tưởng vào tình cảm của đối phương dành cho mình. Điều này khiến cho người ấy cảm thấy tổn thương vì sau bao nhiêu yêu thương, hy sinh mà người ấy dành cho bản mệnh thì thứ nhận về lại chỉ toàn là những lời nghi ngờ. Con giáp này cần phải biết không phải ai cũng sẽ dễ dàng thành công trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Chúng ta có duyên nhưng chưa chắc đã có phận. Tuổi hợi đang kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ hiện tại và khi không đạt được mục tiêu như mình mong muốn thì hụt hẫng và thất vọng chính quan nhập cục trái với sự sa sút trong chuyện tình cảm, con giáp này lại làm chủ công việc của mình khá tốt và không gặp khó khăn gì trong việc xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là dành thời gian thư giãn tinh thần, tâm trạng từ đó cũng sẽ thoải mái hơn. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,